Hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2020 thì 53 học sinh Cát Lâm của chúng tôi bay sang Đài Loan theo chương trình hệ vừa học vừa làm và ngay lập tức các em bị nhốt và cách ly tại Đài Loan 14 ngày. Vậy vì sao lại thế? Đó là vì Covid và cho đến hiện nay thì Đài Loan không cung cấp visa cho các hệ ngôn ngữ, hệ du học thông thường mà chỉ cấp visa cho hệ vừa học vừa làm, hệ đại học và các cái chương trình cao học, những cái chương trình hệ hệ du học có bằng cấp. Vậy thì còn chần chừ gì nữa khi anh chị em không tiếp tục gửi con em đến đây và chúng tôi sẽ đào tạo và đưa các em đi du học vào tháng 2 2021 và sang đó các em sẽ tiếp tục được cách ly và nhốt 14 ngày nữa. Vâng, hôm nay các Lâm chúng tôi xin gửi đến các anh chị chi tiết về lợi ích, ưu, nhược điểm và vì sao lựa chọn chương trình vừa vừa làm trong thời điểm này là hợp lý. Vậy, mời các anh chị em hãy lắng nghe nhé.